Xin chào tất cả anh em Hôm nay tôi muốn à, giới thiệu với anh em một cái loại bài rất là mới áp dụng cho những anh em nào hay đi chơi bài, đánh bài mà không à, có cái kỹ năng những cái à, kỹ thuật để chơi bài ví dụ như là chia nói thẳng gọi là đánh bằng tay người, ví dụ như chia truyền này chuyện, hoặc là bóc hậu này hoặc là hao bài thì vẫn có một cái cách rất là đơn giản à, anh em có thể chơi được và qua đó biết được điểm số của bài của người ta đó chính là chúng ta sử dụng cái bài lỗi số về cái bài lỗi số này nó giống như một bộ bài hoàn toàn bình thường trên cái bài lỗi số này nó sẽ có những cái dấu những cái điểm để cho chúng ta biết nó là con gì chất gì cái về bộ bài này chúng ta có thể sử dụng đánh bài à, binh bài cào bài liêng và đặc biệt là bài phỏng và bài xì lách hai loại bài à, cần biết ở dưới lọc nó có con gì đây là một cái phương pháp một cái cách chơi bài một cái mẹo đánh bài bịp rất là hiệu quả khi vào chơi anh em đưa được một bộ bài vào đây nó là một bộ bài giống như ba bộ bài bình thường mà chúng ta vẫn hay sử dụng ở trên bộ bài này nó sẽ xuất hiện những cái dấu hay là những cái điểm để chúng ta biết được vị trí và nó là con bài gì đây nó chính là những cái điểm đây anh em nhìn này đó đây gọi là bài lỗi số này. như đây nó là con 8 này con 4 này con quy con 10 con 6 con 9 đây cũng là con 4 còn chất nó sẽ nằm ở những cái chỗ điểm dưới này anh em nhé đây, chấm tròn nhỏ bé xíu đây đây, chất nó sẽ nằm ở đây đây và vị trí này những cái vị trí là rất ít người ta mọi người biết khi đặt bộ bài xuống như thế này chúng ta biết được ví dụ như đây nó là con 9 này đó còn đây nó là con K tiếp tục đây sẽ là con G và đây nó là con 3 à, con 7 đây sẽ là con 6 nhé. đây là con 2 à, con 5 ở đây nó là con gì con bảy xin lỗi đây vị trí anh em nhìn còn chất của nó thì bây giờ tôi sẽ hướng dẫn anh em về phân biệt chất bây giờ tôi sẽ lấy đủ bốn chất này joker chuẩn bích bốn chất này chất nó nằm ở chỗ này anh em nhé ví dụ như con rô này thì nó sẽ không có cái gì không có cái điểm nào để đánh dấu còn đây nó là con tép chất tép thì nó sẽ nằm ở dưới này. tép nó sẽ nằm ở đây chất chuồn nó sẽ nằm ở đây còn đây là chất rô chất rô nó sẽ không có một cái chấm nào cả và tiếp tục chất cơ như chất cơ này nó sẽ nằm ở góc bên tay trái của chúng ta và cuối cùng là chất bích nó sẽ nằm bên tay phải đây tôi sẽ nhắc lại chất thép này chuồn này nó sẽ nằm ở dưới ô chấm nhỏ dưới này. còn về hình thức bên ngoài thì nó giống nhau hoàn toàn từ vỏ cho đến bộ bài kích thước màu sắc tất cả đều giống nhau hết chỉ cần khi vào chơi anh em đưa được một bộ bài này vào là chúng ta có thể biết được đấy nó là con gì chắc gì như con quy con 10 con 10 nó sẽ không có ờ, thành hình số 10 mà nó sẽ là dấu cộng ở đây anh em Đó. đây nó sẽ là con số 6 đây nó là số 9 đây nó là con 7 đây tiếp tục là con 6 ấy